đến các căn cứ của NATO ở châu Âu vào đầu tháng sau. Sau khi huấn luyện bổ sung và phối hợp chiến đấu, 87.000 người đã được gửi đến các khu vực nơi các nhiệm vụ của các hoạt động quân sự đặc biệt đang được thực hiện. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong hội nghị trực tuyến ngày 1 tháng 11. Ông nói rằng khoảng 3.000 huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chiến đấu đã tham gia làm việc với những người được huy động. Sự phối hợp chiến đấu của các đơn vị đang được hoàn thiện tại các sân tập. Những nỗ lực chính tập trung vào đào tạo thực địa khả năng sử dụng thông tin liên lạc, điều hướng và trinh sát. Bộ trưởng Shoigu nói, theo ông, các trung tâm huấn luyện tập trung đào tạo các kiếp xe chiến đấu, xe tăng, pháo binh, lính bắn tỉa, chuyên gia về máy bay không người lái, chiến tranh điện tử. Lính nghĩa vụ được trợ cấp tài chính phù hợp với vị trí của họ, nhưng không dưới 195.000 rúp mỗi tháng. Ông nói, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1 tháng 11 cho biết việc huy động lực lượng dự bị đã hoàn tất. Mỹ sẽ đưa một hạt nhân chiến lược mới nhất đến châu Âu vào tháng 12. Mỹ được cho là đã quyết định triển khai bom hạt nhân B6112 đến các căn cứ của tổ chức NATO ở châu Âu vào đầu tháng 12 tới, thay vì một xuân năm sau như kế hoạch ban đầu. The Politico đưa tin. Các quan chức của Mỹ đã chia sẻ ý định của mình với các đồng minh NATO trong một cuộc họp kín ở Brussels trong tháng 10. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và đồng minh liên tục tuyên truyền về sự gia tăng các mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine. Động thái như vậy đòi hỏi Mỹ phải thay thế bom hạt nhân B61 lỗi thời bằng phiên bản B61-12 mới hơn trong các cơ sở lưu trữ khác nhau ở châu Âu để sử dụng tiềm năng cho máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của mình và đồng minh. Bom hạt nhân B61 có mặt tại Mỹ từ năm 1968. Trong khi đó, các biến thể sửa đổi B163, B614, B617 và B6111 đang được không quân Mỹ sử dụng. B613 và B614 được phân loại vào nhóm vũ khí hạt nhân chiến thuật và chúng được sử dụng với máy bay chiến đấu F-15E và F-16C. Các biến thể B-617 và B-6111 được coi là vũ khí chiến lược và được sử dụng đối với các máy bay ném bom như là B-2 và B-52. Bom B-6112 dự kiến sẽ được dùng để thay thế các dòng như là B-613, B-614 và B-617 đang hoạt động hiện nay. Mỹ sẽ vi phạm hiệp ước giữa Nga và NATO binh sĩ Mỹ đang đóng quân tạm thời ở Ba Lan sẽ ẩn diện ở đó trong một quãng thời gian dài. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ngày 2 tháng 11. Theo đài RT, bình luận trên được Tổng thống Biden đưa ra tại một sự kiện ở Nhà Trắng và ông không giải thích thêm. Ba Lan đã yêu cầu Washington duy trì hiện diện quân sự thường trực ở quốc gia của họ. Tuy nhiên về cơ bản thì điều này sẽ vi phạm một hiệp ước giữa Nga và NATO. Trong sự kiện nêu trên, phóng viên Marek Wankuski của đài Police Radio Ba Lan đã đặt câu hỏi về binh lính của Mỹ tại Ba Lan trong lúc Tổng thống Biden rời phòng phía đông Nhà Trắng. Binh sĩ Mỹ sẽ ở đó trong một quãng thời gian dài. Ông chủ Nhà Trắng đáp, hiện chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ Mỹ hiện diện tại Ba Lan. Trung tâm hậu cần quan trọng được NATO sử dụng để hỗ trợ chính phủ Ukraine. Vào tháng 5, Đại sứ Mỹ tại Warsaw tiết lộ hơn 12.600 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, là con số lớn nhất lịch sử. Warsaw hồi tháng 9 đã kêu gọi NATO tăng cường hiện diện quân sự Ba Lan và các nước Baltic để phản ứng với lệnh động viên một phần của Nga. Cố vấn chính sách đối ngoại Jakub Kumot của Tổng thống Ba Lan Andrei Duba vừa rồi đã khẳng định Washington nên duy trì hiện diện quân sự thường trực ở Ba Lan và thậm chí là triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan. Cuộc chiến ở Ukraine sẽ nóng hơn nếu thật sự tên lửa đạn đạo của Iran xuất hiện. Sau cáo buộc Iran cấp máy bay không người lái, The cho Nga, mới nhất phương Tây lại cho rằng Tehran sắp chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Moscow. Tuy nhiên, Nga và Iran đã liên tục bác bỏ các cáo buộc. Ngày 2 tháng 11, đài NBC News, Mỹ dẫn nguồn tin từ ít nhất ba quan chức Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc Iran có thể sẽ sớm cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là diễn biến rất đáng chú ý trong tình hình chiến sự ở Ukraine. Đài CNN và báo Washington Post cũng đăng thông tin tương tự. Từ The Zone tới tên lửa đạn đạo, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc chưa bình luận về thông tin trên, theo CNN. Tuy nhiên, trước đây Iran đã bác bỏ thông tin cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine, đồng thời tuyên bố nước này đã không và sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên, theo các nguồn tin mà truyền thông Mỹ dẫn lại, trong những tuần gần đây, Mỹ và ít nhất một quốc gia đồng minh của họ tuyên bố đã nhận thấy dấu hiệu Iran đang chuẩn bị truyền tên lửa đạn đạo đất đối đất cho Nga nhưng không rõ thời gian cụ thể. Vào thời điểm hiện tại, Mỹ cũng chưa có bằng chứng cho thấy Iran đã cung cấp bất cứ tên lửa nào cho Nga. Tuy nhiên, nếu được bàn giao, đây sẽ là những tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Iran cung cấp cho Nga kể từ khi xung đột Nga. Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn hàng trăm km có thể giúp Moscow bổ sung vũ khí trong cuộc chiến tiêu hao quá nhiều nguồn lực. Đài NBC dẫn nguồn tin từ hai trong số các quan chức giấu tên của Mỹ và phương Tây nói rằng các tên lửa đất đối đất nói trên dự kiến sẽ là một phần của khoảng 1.000 vũ khí. Trong đó cũng có nhiều drone tấn công mà Iran có thể cung cấp cho Nga tính đến cuối năm nay. Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trước báo giới ngày 1 tháng 11, chúng tôi vẫn lo ngại về khả năng Iran cấp cho Nga tên lửa đất đối đất. Họ tham gia rất tích cực vào việc hỗ trợ Nga. Trước đó, phương Tây cáo buộc Iran cung cấp drone cho Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine, nhưng cả Tehran và Moscow đều bác bỏ chuyện này. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 26 tháng 10, đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nibenser tuyên bố những thông tin nói Nga dùng drone của Iran ở Ukraine là tin giả. Hãy nhớ rằng các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đang tìm cách thổi phồng tin giả mạo về việc Iran được cho là cung cấp drone cho Nga. Ông Vasily Nibenser nói, đe dọa thỏa thuận hạt nhân Iran. Cuộc chiến Ukraine sẽ càng nóng hơn nữa nếu thật sự tên lửa đạn đạo của Iran xuất hiện trên chiến trường. Ông Yuji Inat, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết các lực lượng Ukraine sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đối phó tên lửa Iran nếu Nga sử dụng chúng trên chiến trường Ukraine. Ngoài đờ drone và tên lửa đạn đạo, Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cáo buộc Iran cử các huấn luyện viên quân sự và cố vấn kỹ thuật đến Kyrgyz để hỗ trợ quân đội Nga sử dụng drone do Iran sản xuất. Tuy nhiên, phía Nga đã nhiều lần khẳng định Iran không cung cấp drone cho họ. Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tiếp tục đáp trả cáo buộc của Mỹ khi nói rằng thông tin Tehran cung cấp drone cho Moscow là một loạt suy đoán vô căn cứ. Theo hãng tin TASS, những tin đồn cho rằng Iran chuyển drone cho Nga đã được một số nguồn tin độc lập giấu tên trên các phương tiện truyền thông Mỹ lan truyền. Các quan chức của cả Iran và Nga đã bác bỏ các tin đồn này trong những ngày gần đây, bà Zakhazova phát biểu hồi tháng 10. Phương Tây đưa ra các cáo buộc về vai trò của Iran trong xung đột Nga, Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các nước lớn đang đi vào bế tắc. Ông Di Chatgov, cố vấn cấp cao tại Quỹ bảo vệ các nền dân chủ, tổ chức ủng hộ lập trường cứng rắn đối với Iran. Thậm chí đề xuất, với thông tin Iran có kế hoạch gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, Mỹ và các đồng minh châu Âu nên rút lại tất cả đề nghị giảm nhẹ trừng phạt cho Tehran. Đầu tuần này, đặc phái viên Mỹ về Iran, Job Mali cho biết chính quyền ông Biden sẽ không tốn thời gian cho các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu không có điều gì đó xảy ra. Ukraine lo khó phòng thủ trước tên lửa Iran bày tỏ kiên quyết đối phó tên lửa Iran bằng mọi cách, nhưng ông Yuzi Inat, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, thừa nhận Ukraine không có biện pháp phòng thủ hiệu quả nào chống lại những tên lửa được cho là của Iran sắp cung cấp cho Nga.